18 món ăn từ hoa anh đào, thôi miên, thực khách bằng hương vị không thể nào quên. Những cánh hoa anh đào, sakura, mong manh thể hiện tâm hồn nhạy cảm, thanh cao và vẻ đẹp kiêu hãnh của người Nhật Bản. Nó còn là biểu tượng được nhân cách hóa của các võ sĩ samurai, với cuộc đời ngắn ngủi nhưng đẹp rực rỡ và cái chết nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên tuyết trắng. Hoa anh đào cũng là biểu tượng của sự may mắn và đã trở thành quốc hoa của Nhật Bản. Nhưng chắc không nhiều người biết rằng ngoài vẻ đẹp rực rỡ, loài hoa này còn có hương vị rất độc đáo, khiến nó trở thành một nguyên liệu tô điểm cho rất nhiều món ăn được yêu thích tại xứ Phù Tang. Dưới đây là danh sách các món ăn với hoa anh đào gồm các món truyền thống cho tới các món ăn hiện đại của phương Tây. một Trà hoa anh đào Trà hoa anh đào hơi mặn là một loại đồ uống rất điển hình cho các buổi lễ như đám cưới ở Nhật Bản. Thành phần chính của trà là hoa anh đào muối, hương vị rất truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Vì hoa anh đào tươi chỉ có thể thu hoạch mỗi năm một lần, nên người Nhật ướp muối và mắm ung um để có thể thưởng thức hoa anh đào quanh năm. Hoa sẽ nở ra trong nước nóng và tăng thêm vẻ đẹp cho hương vị thanh lịch của loại trà này. Khi trà chảy qua vòng miệng, cảm giác đầu tiên là mặn mà, sau đó mùi hương hoa sẽ lan tỏa trong miệng. Chẳng ai có thể quên được hương vị độc đáo của hoa anh đào, giống như hương vị của hoa hồng. Một dư vị đẹp, tinh tế vẫn lưu lại khá lâu. 2. Cơm hoa anh đào đây là một công thức rất đơn giản và dễ làm với hoa anh đào. Khi nấu với cơm, muối trong hoa anh đào ướp sẽ thêm hương vị cho cơm trắng. Thông thường cơm hoa anh đào thường được ăn chung với các loại cá. 3. Bánh dày hoa anh đào Đây là bánh gạo làm từ gạo ngọt của Nhật Bản. Bạn có thể tìm thấy món ăn truyền thống này ở khắp mọi nơi trên nước Nhật trong mùa hoa anh đào. 4. Thạch vô can hoa anh đào dô can hoa anh đào là một loại thạch rau câu rất thơm mát dành cho mùa hè. Công thức làm món này khá đơn giản và dễ làm. Hình thức của những miếng thạch dô can trông cũng thật tuyệt. 5. Bánh bông lan hoa anh đào nhân đậu đỏ. Đây là một loại bánh bông lan kiểu Nhật Bản. Tên đầy đủ của nó là Sakura Anko Musipan, trong đó Musipan có nghĩa là bánh hấp, nó mềm mại và sốt hương vị của đậu đỏ, anko và hoa anh đào, sakura tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời của các thành phần ngọt ngào điển hình của Nhật Bản. 6. Thạch hoa anh đào Món thạch như một kiệt tác hội họa vậy, khác với thạch rau câu hoa anh đào, với loại thạch này, bạn có thể thấy rõ cành hoa trong lớp rau câu trong suốt, được làm từ nước ngâm sakura, đặt trên lớp kem béo ngậy. Một món ăn tráng miệng vừa thỏa mãn vị giác và thị giác điển hình của Nhật Bản. 7. Bánh truyền thống hoa anh đào Nhật Bản có rất nhiều loại bánh truyền thống wagashi với vẻ đẹp tinh tế lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Với công thức chính là những nguyên liệu quen thuộc, giản dị như bột nếp, bột gạo, đậu đỏ, đường mía, nghệ nhân làm bánh truyền thống sẽ biến hóa thành hàng trăm tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Vào mùa hoa anh đào, các cửa hàng bánh truyền thống sẽ tung ra dòng sản phẩm đặc trưng theo mùa, và bánh wagashi hoa anh đào là một món tráng miệng không thể thiếu. 8. Bánh kem phô mai hoa anh đào Bánh kem sốt hoa anh đào là sự pha trộn tuyệt vời giữa ẩm thực phương Tây và Nhật Bản. Hương vị mềm mại của đế bánh phô mai là một cơ sở hoàn hảo cho hương thơm tinh tế của hoa anh đào. 9. Bánh quy hoa anh đào Loại bánh quy này rất dễ làm, có độ ngọt vừa phải và với cách chế biến theo công thức bánh này, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn mùi thơm của hoa anh đào. Những chiếc bánh này trông rất đáng yêu nên được nhiều người mua làm quà vào dịp hoa anh đào trổ bông. 10. Bánh kem hoa anh đào nhiều lớp Bánh kem hoa anh đào kết hợp hai thành phần nổi tiếng nhất của Nhật, hoa anh đào muối và bột trà xanh matcha. Bạn sẽ được tận hưởng một món bánh bông sốt tuyệt vời với hương vị điển hình của Nhật Bản cùng với hai lớp bánh màu xanh và hồng rất đẹp mắt. 11. Bánh phô mai hoa anh đào Món tráng miệng này gây được ấn tượng thị giác khá mạnh bởi màu hồng nhạt trên nền lớp kem trắng. Không những thế, Hương vị tinh tế của hoa anh đào kết hợp tuyệt vời với hương thơm béo ngậy của phô mai tạo nên một món tráng miệng khó quên. 12. Bánh chi phong hoa anh đào Đây cũng lại là một sản phẩm kết hợp giữa ẩm thực châu Âu và Nhật Bản. Vị hoa anh đào hòa quyện cực kỳ khéo léo với phần bánh chi phong nhẹ nhàng, thanh nhã, mịn màng và ngọt dịu. 13. Bánh macaron hoa anh đào sự kết hợp khéo léo giữa văn hóa ẩm thực châu Âu và Nhật Bản đã cho ra đời nhiều sản phẩm để đời và bánh macaron hoa anh đào là một trong những ví dụ tiêu biểu. Đứng trước những chiếc bánh macaron hồng hồng, xinh xắn, thoảng mùi hoa anh đào dịu nhẹ, chắc chắn bạn sẽ không thể cầm lòng. 14. Cơm nắm hoa anh đào Đây là món ăn truyền thống của Nhật Bản và là một cách tuyệt vời để thưởng thức những nắm cơm nóng hổi với hương vị hoa anh đào. Muối từ hoa anh đào muối sẽ gia tăng thêm vị đậm đà cho món cơm. 15. Bánh bông lan cuộn hoa anh đào Bánh bông lan cuộn có hương vị hoa anh đào cực kỳ mạnh mẽ do có lớp kem mouse hoa anh đào dày bên trong. Màu hồng của lớp nhân chính là sự tương phản với chiếc bánh kem màu vàng nhạt, tạo ra món tráng miệng vô cùng trang nhã. 16. Cơm hộp hoa anh đào Đây là một công thức tuyệt vời cho những người hâm mộ cơm hộp, bento. Cơm trộn với hoa anh đào muối sẽ cho ra màu hồng nhạt rất đáng yêu. Các món ăn phụ bên trong hộp bento có thể rất phong phú, đa dạng, bao gồm tôm hùm với trứng luộc mềm, đậu ngọt, phi lê cá hồi nướng, đậu hũ lạnh, cà rốt hay đậu idamem. 17. Mì lạnh hoa anh đào Để làm ra loại mì này, người ta thường trộn thêm bột cây tía tô và bột hoa anh đào vào bột để tạo ra màu hồng trong suốt đặc trưng. Loại mì này thường được ăn cùng nước tương để thực khách có thể cảm nhận được mùi thơm của hoa anh đào qua từng sợi mì. 18. Kem hoa anh đào Kem là một trong những món ăn được người Nhật Bản yêu thích nhất. Mỗi khi đến mùa hoa anh đào nở, các cửa hàng bán cà phê, bánh ngọt sẽ cho ra mắt kem anh đào. Hoa anh đào sẽ trở thành chất tạo màu và mùi tự nhiên cho loại kem này. Để tăng thêm ấn tượng, nhiều cửa hàng còn bỏ thêm một bông hoa anh đào muối lên trên cùng. Cảm ơn và hẹn gặp ở bài chia sẻ sau.